xin chào các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình Thì hôm nay tôi sẽ thực hiện một cái video ăn mì cay Đó, tôi sẽ làm một cái thao mì cay nha các bạn Thì hôm trước tôi có thử ăn mì cay rồi nhưng mà tôi chỉ ăn mì trộn thôi đó Thì nó rất là ngon nên hôm nay tôi quyết định tôi làm thêm một clip ăn mì cay nữa nhưng mà hôm nay tôi sẽ ăn mì nước các bạn đó tôi sẽ ăn mì nước nha không ăn mì trộn nữa đó hôm trước tôi ăn mì trộn á cảm thấy nó rất là ngon và hôm nay tôi sẽ thử ăn thêm một lần nữa ăn mì cay nước và xem nó có cay giống như là cái mì cay trộn và nó có ngon như thế không nha các bạn thì hôm nay tôi sẽ nấu mì cay tại nhà luôn nha các bạn tôi không có phải ra quán tôi ăn nhà tôi sẽ nấu mì cay ở nhà các bạn có ăn mì cay chưa các bạn ăn rồi đúng không đó thì các bạn biết cái vị nó cay đúng không mì cay bảy cấp độ đúng không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 đó hai gói mì cây này hôm trước là mình ăn mì cây cái gói nó màu đen các bạn đó là gói mì trộn thì theo mình biết là cái gói mì này á thì à, các bạn trộn cũng được mà các bạn nấu nước cũng được cái à, chị bán nói với mình như vậy á đây gói này màu đỏ nhìn rất là đẹp luôn hôm trước thì mình ăn cái gói mì trộn nó màu đen các bạn đó thì cái này nó cũng hiệu là sang văn các bạn ơi đây đó hiệu nằm góc này các bạn không đó mà nhìn bên ngoài thì nó rất là hấp dẫn mà mình không biết là nó có ngon giống cái gói hôm bữa mình ăn hay không đó thì ở đây tôi có hai gói và bên đây là tôi có một cái bịch xúc xích nhưng mà còn có một cây à <laughs> cây à. đó nhưng không sao tôi sẽ nấu chung với hai gói mì cây này luôn và tôi sẽ ăn hết hai gói mì cây này cho các bạn coi nha ok thì bây giờ tôi sẽ cắt xúc xích Đấy, sẽ cắt như thế này Đấy tôi sẽ cắt bốn đường các bạn Đấy. Đấy. ok thì bây giờ tôi sẽ bắt đầu tôi chiên xúc xích đấy tôi sẽ bỏ hai gói vào trong này các bạn em ờ, ok thì bây giờ tôi sẽ bắt đầu đi chế những cái số ít này vô các bạn ơi đấy tôi sẽ chế hết hai cái sốt này vô luôn các bạn thì nó sẽ rất là cay ừ. Ok các bạn ơi, nước sôi rồi, bây giờ mình sẽ chế nước vô giờ sẽ lấy cái nắp mình sẽ đậy lại rồi rồi ok bạn ơi thì sau một hồi mình nấu á, thì được như đây đã quạt nó chút xích hồi nãy thì mình đã cắt và mình đã bỏ lên trên luôn nó là cái thao mì cay này nó cực kỳ thơm mà nhìn nó cực kỳ hấp dẫn các bạn đó các bạn không đó bây giờ mình sẽ trộn cho các bạn coi nè đây đây wow rồi các bạn thấy không đây là này đó nước là nó cực kỳ đỏ luôn mày rồi. rồi bây giờ mình sẽ ăn để cho bạn coi nha các bạn ơi wow, wow. Hmm. ăn muỗng đầu tiên là thấy nó cay cay rồi các bạn <laughs> <laughs> rất là ngon wow. hơi miếng nước thôi nha các bạn wow hấp nước tới đâu mà nó nó nóng nó chạy chạy chạy chạy xuống từ từ xuống tới đó luôn các bạn ơi nó là rất là ngon nhưng mà cao quá tiếp các bạn ơi Đây, sẽ... 是吧？ mới là nó cay cay nó chỉ nóng luôn rồi theo như mình nhận thấy thì nó cay khoảng cấp ba cấp bốn nữa rồi Bye.

thôi mình ướp ngu các bạn à. Đó là rất cay ngon không ngon ngon mà rất là cay